Gracias. sinh viên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với tất cả các thầy cô đã giảng dạy chúng em trong suốt 4 năm học vừa qua. Các thầy đã trang bị cho chúng em những kiến thức chuyên môn để chúng em có thể vững bước trên con đường nghệ thuật múa trong tương lai. Buổi thi ngày hôm nay chính là lúc để chúng em báo cáo kết quả học tập của mình trong suốt 4 năm trên giảng đường đại học với những cố gắng, những phấn đấu không ngừng trong học tập để có được thành quả ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chương trình thi tốt nghiệp của lớp huấn luyện múa và lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng khóa 38, môn phương pháp huấn luyện múa dân gian dân tộc xin phép được bắt đầu. Của các sinh viên Phạm Thị Kiều Mỹ, Trần Hoàng Vân Thi, Phùng Thị Yến, Thank you.